Bộ đầu VTC ở dưới này này. Đây bà bà mở đi. Để cháu thử xem là, Bây bà mở sai. Anh định ảnh. Nó bị đêm ra nhưng mở xong rồi. Ừ. trước thì, thì thì cũng chỉ mở một cái là được nhưng mà chờ mở ra có được đâu. Bà mở cái đầu Viettel đi. Đây. Đầu nó đây. Đây nó đang đèn đỏ nó đang đèn đỏ thì bà phải bấm cho nó lên đèn xanh chứ bấm vào đâu đây à? đấy đúng rồi bà bấm một cái nó chưa lên đèn xanh cho cháu mượn xem nào hay không có điều khiển này ui giời điều khiển này có pin đâu đây chưa ui giời bà làm này chết dân dễ chúng mình lấy chúng bỏ xong này tao này này tức là cái tivi bà phải mở lên cái đầu dưới bà cũng phải mở lên nó cũng giới thiệu với mọi người đây là cái trang trại của nhá của em nói đùa mọi người vậy thôi nhá chứ đây là trang trại của nhà khách ở trên Hà Nội hôm nay à, đi vào để à, cài lại cho khách hàng cái à, tức là cái TV 360 nhưng mà khách hàng không biết kết nối với cái đầu đầu TV 360 ấy bởi vì giữa cái đầu dưới cái đầu 360 với lại cái ờ, tivi là nó có một cái hệ gọi là hệ chuyển HDMI mình phải mọi người phải chuyển đúng cái hệ HDMI thì nó mới kết nối được với cái đầu HDMI đây là tình trạng rất nhiều khách hàng gặp phải thì uh, video này cũng sẽ hướng dẫn mọi người về cái cách để xử lý nó nhanh nhất mọi người chỉ cần bấm một cái phím ở trên cái điều khiển à, TV là mọi người sẽ chuyển sang được cái đầu thu 360 mẹ mày con trò to thế Bà phải vào đây cháu chỉnh cho chứ Không ấy lần sau không biết làm à Bà phải đầu đầu VTC ở dưới này này. Đây bà bà mở đi. Để cháu thử xem là, Bắt chắc bà mở sai. Anh định ảnh. Nó video ra dài mở xong rồi. Ừ. Mà trước thì, thì thì cũng chỉ mở một cái là được nhưng mà chờ mở ra có được đâu. Bà mở cái đầu Viettel đi. Đây. Đầu nó đây. Đây nó đang đèn đỏ nó đang đèn đỏ thì bà phải bấm cho nó lên đèn xanh chứ bấm vào đâu đây à? đấy đúng rồi bà bấm một cái nó chưa lên đèn xanh cho cháu mượn xem nào hay không có điều khiển này ui giời điều khiển này có pin đâu đấy chưa ui giời bà làm này chết dân lấy cho này này này tức là cái tivi bà phải mở lên cái đầu dưới bà cũng phải mở lên nó cũng giống như cái đầu bên dưới này này dạ. đấy, đấy nhá bây giờ đèn đỏ nhá bà phải bấm một cái phím ở đây này ừ. cho nó lên đèn xanh này nguồn HDMI một đúng không để cháu chỉnh lại xem đã vâng, cái toàn này không có tiếng việt chú lấy mãi rồi hay là lại cắm sang ui giời lại cắm xuống lấy đầu này ấy cái dây HD này bà phải cắm ở đây cháu bà cất cái đầu này đi cho cháu này đừng dùng cái đầu này nữa bà cất cái đầu này đi thì thảo nào cái đầu cái dây này nó kết nối lên tivi đấy bà bà cất cái đấy đi cho cháu cái hộp chưa thấy lên này HDMI 1 à HDMI 1 bị lỏng chuyển sang H2 nào con mình mà tối đấy ok rồi cháu cho dùng một điều khiển thôi nhá bài dùng hai điều khiển bạn lại không biết bấm nó lại mất lại chỉnh linh ta linh tinh lại mất đó thì một cái điều khiển bấm Đúng lên xong rồi đây là cái điều khiển dùng để tivi này là tắt bật tivi vừa tắt tivi và bật tivi ừ. đấy vừa tắt tivi và bật tivi xong rồi đấy chuyển... xong rồi bà thích kênh nào thì bà bấm ok vào thôi bấm phím lên xuống trái phải ví dụ bà muốn v ba này, này chuyển lên v ba bấm ok ôi chú mình dừng đợi là chú lấy chú lấy linh soạn uh, tin nhắn đâu nhỉ đây à? 1331 1331 MK 332470 Đấy. Nhạc vàng karaoke Đấy Bà bật loa lên mà nghe Đấy Đây cháu bảo này Nhưng mà đến lúc lấy tivi này không được không, không đây Đây bà nhá đến. Đây cháu hướng dẫn lại cho bà này Cái phím tivi này này ừ. Vừa tắt tivi vừa bật tivi Bật vừa được tắt vừa được Vừa, vừa tắt vừa bật Chú Ninh gọi à Cái đầu này là Cái phím ghi là tivi này là vừa tắt tivi vừa bật tivi nhá ừ. Còn cái phím đỏ này là vừa tắt Đầu bên dưới Đây cháu tắt cho này Đấy còn đầu bên dưới tan này đấy hai thằng đèn đỏ đúng không bà muốn mở lên thì phải bấm cho nó một cái tivi này cái đầu bên dưới này bấm một cái nó lên đèn xanh là được thế thôi đấy ở đây thì bà muốn kênh nào thì bà cứ bấm hình ngôi nhà đây cứ bộ kênh một kênh ba là được rồi với kênh một đa số rồi xem kênh một nó cái này hai lọng nhỉ à cái đầu HDMI này nó bị vấn đề rồi có một cái dây dùng để làm gì nhỉ dây HDMI dùng để làm gì cái này nó bị gãy mất ở đây rồi sao đây cái này chuyển xuống 720 đi à đây nay lại không có dây kia mà cắm cho bà nhỉ dây hả cho xem vâng em nhỉ nghỉ đây vâng, vâng. này nó bị lỗi rồi anh em giấy HDMI này HD nó bị lỗi rồi à đây còn đâu dây đây nó bị như này thì anh em chuyển lại cái ờ, hệ kết nối đây nó toàn chuyển 720 đi yết đổi tên wifi Viettel đổi tên wifi Viettel đổi tên wifi Viettel không đây bà nhá cháu hướng dẫn lại này phím này là tắt bật tivi ừ. phím này tắt bật cái đầu bên dưới đầu việt theo tắt tivi này tắt đầu này mở tivi này mở đầu này mở tivi này đấy à, cứ đầu cứ để nguyên thì bà đấy. mở tắt của mình cái cái, TV. cái phím tivi nó cũng được ừ. ở trên này trên màn hình thì bà thấy V1 đây chưa V3 đây chưa bà chờ một tí đấy là thoát V1 đây này V1 V3 bà thích bà bấm lên xuống này trái phải này bà thấy cái chỗ trắng kia chưa trắng ô vuông đấy chưa đây bà sang ngang này đúng không đây v mấy v mấy đây này v một là bấm ok vào bà phím ok đây này ví dụ vào trong này rồi thì bà thích bấm v 2 nó ra v 2 bấm số 2 nó ra v 2 này số 3 ra v 3 Vâng, còn bà muốn uh, YouTube thì bà giữ cái phím màu này, bà nói này. Muốn nhạc gì bà nói vào đây, muốn phim gì bà nói vào đây này. Là nó sẽ ra Bà chả làm, làm ừ. cứ lẫn lộn thì không không, không dám Bà không sao, bà không ấy thì bà rút điện cái nguồn đằng sau bà cắm lại cho cháu là được. Nhạc sống Hà Tây. Đấy. Lúc sau bà muốn chuyển về uh, ờ, TV thì bà bấm hình ngôi nhà này là xong. Đổi tên wifi Viettel. Đấy bà bấm hình ngôi nhà này nhá, nó sẽ ra cái màn hình đấy, bà muốn về một bà bấm lại vào. Thế là xong. Đấy bà cứ bấm đây thì ok cái TV1 đi, à V3. Vâng, V3 đấy. Nếu mà xong muốn V1 thì bấm số 1 rồi. Đúng rồi, bây giờ bà bấm một đây, đấy hoặc là bà bấm hình ngôi nhà này ngôi nhà này đây v 1 đây này hoặc là bà bấm sang ngang này nó có cái góc truyền hình này tivi này bấm ok này đấy kênh gì bà muốn bấm ok vào là được đúng không bà cứ bấm hình ngôi nhà này thôi nhá còn nếu nó bị ấy bà rút điện ra bà cầm lại đây bà dùng mỗi một cái điều khiển này bà bỏ pin đi Tôi cháu đi đây BT46